Ừ. Có gì hot em ơi? Có ờ, buồn á. Buồn, chính xác là buồn đấy không? Ừ. Buồn dần rồi. cuộc sống này thì mẹ à nếu đi đâu về đâu với hai anh, em chơi nhau thân mà em đang không nghiện anh hiểu không mà đang bị một cái lời đồn của làng là em nghiện và hai anh em thì là hai anh đêm đủ với nhau hiểu không ví dụ bây giờ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ bây giờ quảng kéo này nhá bây giờ bây giờ như này đấy là tao đang phát livestream tại kênh là ngũ long mang nha và bây giờ là mày điện cho tao có việc gì anh giải thích cho quả kèo này ví dụ như ông kia không nghiện hiểu không mà em không nghiện mà hai anh em đi chơi với nhau đêm hôm anh ăn đêm với nhau uống rượu với nhau mà không ai công an đã bắt nào thì em có bị làm sao không anh tức là như nào nghĩa là ông kia là bị công an nó soi anh hiểu không ừ em với ông hai đi ăn đêm uống rượu với nhau mà công an không ai nó vồ mà trên người em có hàng em đi cùng ông ấy thì em có bị làm sao không anh hiểu không tức là mày hỏi mày có bị làm sao không hay là, anh ấy anh ấy có bị làm sao không em có bị làm sao không hiểu không mà em không nghiện kể cả là nghiện nữa thì nó bị làm sao hả em dạ thế nhưng mà anh anh hỏi mày là, là, là, là ý là thế bây giờ ví dụ như cứ bán kính một người nghiện mà bán kính thì bố mày năm năm mươi mét mà có thằng đi cùng à, ở cạnh người nghiện là là cũng đi tù hết hả em có nghĩa là em với ông ấy hay đi đường với nhau không ai sợ công an nó vô trong người ông đấy có hàng ấy, anh hiểu không người ông đấy có đá chẳng hạn ấy mày có biết cái việc đấy là việc trong người người ta có đá không vâng không biết không ai công an nắm bắt thì em đi cùng bị làm sao không anh hiểu không mày có biết là cái việc là trong người anh ấy có đá không không biết được mày không biết thì là không sao à, cũng như là hai người hai anh em với nhau thôi mà người ta cũng đồn là em ông đấy nghiện anh hiểu không mà công an cũng coi là em nữa mà em không nghiện à... em à dạ không có một cái quan tòa nào ấy và cũng không có một lực lượng cơ quan chức năng nào ấy nó nghiêm minh bằng chính mình cả nương tâm mình thôi em hiểu chưa đời nó đồn nào đấy là việc của đời còn em không ờ, liên quan em không nhận em không làm gì thì chả làm gì các em cả nghĩa là nó tết em không có cái gì cả mà em vẫn nhận thêm ông đấy thì không có gì đúng không đi chơi với đấy không có gì đúng không mình không nhận được đúng không mẹ à mày tóm lại như này này nó có cái hình thức phạm tội sau này hình thức nhất vâng. là mà người trực tiếp gây ra tội ác đấy là hình thức nào mà trực tiếp phạm tội được chưa và... Vâng. alo vâng vâng vâng em nghe đây mày hiểu cái gì không mày cứ vờ như thật này em hiểu mày hiểu cái gì à ai đâu đâu anh hiểu nữa anh cái gì anh nói lại đi xem là ừ, anh nói mày đang lo lắng à em đang lo lắng kiểu là người nhà cứ sợ em nghiện mà em hay, hay đi chơi ông đấy hiểu không bây giờ anh chốt lại mày nhá vâng bây giờ là ý mày hỏi cái gì mày nói con mẹ à cẩn thận nói nhẹ nhàng đàng hoàng tử tế lên một cái cách bình thản thế này như nào nói lại em em hỏi là em có chơi với ông anh ông ấy nghiện vì công an đang sói nặng đấy mà em là hay đi chơi đêm ăn đêm ăn đúng hai cậu cháu làm sao mà mày lại biết là ông ấy nghiện à nói cũng bị công an soi nặng này nhỉ hai cậu cháu suốt ngày tâm sự với nhau thì công an nó coi người làng đồn là biết mà anh làm sao mày biết là người ta công an đang người soi mày có lời đồn có không biết là biết được chắc chắn là công an đang coi. thôi cứ cái địt mẹ à mẹ à, mấy thằng trẻ trâu nghe bố nói cho nó, nó nhanh nè nha. thứ nhất đấy nếu như chúng mày nằm trong một cái chuyên án ấy, thì mẹ không ngờ chúng mày biết một cái đéo gì cả nhớ chưa đi tăng bố mà chứ công an người ta đã, làm việc cơ quan chức năng người ta làm việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ của người ta mà là chúc mày lại biết là người ta đang soi mày để tao chịu nhá là một cái thứ hai được rồi tao chấp nhận cái việc là bị soi đi mày hỏi tiếp vâng ông ấy đi năm trường bảy nó chung đi tù nhiều lần mấy lần bị cai nghiện rồi và vâng, rồi. cách đây khoảng tháng lâu cũng bị công an bế lên test là có dương tính ma túy anh hiểu không rồi thế là cái tháng sáu đấy là đang soi lại chắc chắn là soi ông ấy ở cái làng này anh hiểu không rồi em mà đợt này em lại hay đi chơi với ông ấy thì em không nghiện đấy ví dụ bây giờ công an không may bắt ông ấy mà em đang đi cùng ông ấy thì em có bị làm sao không cái quá trình mà đi cùng ông ấy mà có biết là trong người ông ấy có ma túy không không biết có, có nghĩa là hai người chỉ hay đi ăn đêm uống rượu chèo nhau thôi ờ, nghe kỹ này nhá nghe nghe nghe nghe kỹ này và vâng. phạm tội thì nó có hai cái hình thái phạm tội nhá và vâng. nó có hình thái gọi là tư cách gọi là chủ quan và khách quan chủ quan đây là gì là người trực tiếp gây ra tội ác phạm tội hành vi đấy là gọi là hành vi phạm tội nhá vâng. khách quan là gì là biết người khác phạm tội mình biết người khác phạm tội thôi chứ mình vào hoặc hoặc là mình giúp sức chứ còn mình không thực hiện trực tiếp hành vi hành vi phạm tội được chưa Và vâng. thế là không việc gì không anh ờ đây nghe kỹ này dạ. nếu như mày biết đấy nhá. vâng vâng cái lồn này sao cứ anh? vâng như thật này thế đi viết là sao anh tức là nếu như mà mày biết là người ta tức là, là người ta sẽ đại khái là kiểu như là nếu như mày biết là người ta sẽ phạm tội nhá à nếu như mà biết trong người nó có ma túy được chưa dạ. thì như thế là mày sẽ ăn quả kèo là đồng phạm đấy thì em đang lo cái đấy như nào đấy đấy đi bố mà mày biết người có ma túy thì mày không khai báo à đúng không không <laughs> người ta phạm pháp mà mày biết người ta phạm pháp mà mày không có cái hành vi không có cái thái độ không có cái cái cái, cái, cái chủ trương để mà ngăn chặn cái hành vi pháp đấy thì đấy là mày là đồng phạm nhá và còn mà mày lại anh ơi công an kìa chạy nhanh lên thì đấy là gọi là giúp sức tích cực nhá và vậy bây giờ nhá có nghĩa là em với ông ngồi rượu nhau mà ông vừa ngồi ông vừa ngồi chơi đá đấy em uống rượu thôi thì bây giờ công an đập vào vào khác thì bây giờ em bị sao anh nếu mà không sử dụng trái phép chất ma túy hành vi ngồi chơi đá nó không phải hành vi phạm pháp em hiểu chưa và vâng. đến hành vi là không gì đến, đến hành vi là sử dụng trái phép chất ma túy được chưa và vâng. đấy nhưng em không sử dụng nếu như mà nhìn thấy hai người ngồi cùng chơi đá được chưa thì đấy vâng. được gọi là hành vi là tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà mày không đi báo công an thì đấy là hành vi là mày không tố giác tội phạm nhá còn một người dùng ma túy thì đấy là hành vi được gọi là sử dụng ma túy hai cái khác nhau vậy cái người ngồi cùng đấy có việc gì không anh đi mẹ à, cái người ngồi cùng đấy ấy, thì nếu như mày mày chơi thì mày dính còn mày không chơi nhá ví dụ chỉ có hai thằng trong mày được chưa một thằng chơi và một thằng không à. chơi thì đấy là mày không được gì nhá không chơi thì không được gì đúng không ờ nhưng có ba thằng mà hai thằng nó chơi được chưa dạ. và một à. thằng là mày không chơi thì mày bị luôn là quảng kèo là không tố giác tội phạm được chưa vâng Thế còn cái quá còn trình anh... ấy anh chỉ nói với em này này vâng nó có một cái câu châm ngôn như này này chơi với thằng què ắt ngày đi tập tĩnh em ạ vâng đấy thì kiểu là như là hai cậu cháu cậu cháu ruột luôn chơi với nhau đấy Chứ cả hai rượu chèo nhau thì cũng đang uống rượu thì thoảng rửa trường ông thay mẹ rồi ông lôi cái bình đá ông khò anh hiểu không thì biết sao cháu là bảo thôi cậu chơi cháu về hả ừ em phải hiểu nghe này nhá dạ. cái cuộc sống này mà mọi sự dạ. ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền mặt là một nhá cái thứ hai là mọi mối quan hệ nếu thiếu sự tôn trọng thì nên dừng lại em được chưa vâng ok nhá nếu như mà người ta ấy, người ta lại, lại, lại, lại đang uống rượu mình mà người ta lại bỏ bình đá chơi tức là người ta tiếp tôn trọng mình rồi đúng chưa và vâng, em phải nhắc nhở luôn một chủ cậu ấy, nếu mà trong một lần sau ấy, nếu có lần nữa mà cậu cho mình uống rượu mà cậu lại bỏ cái chất kích thích ra cậu chơi thì vô hình dung là cậu không tôn trọng cháu và mọi mối quan hệ nếu thiếu sự tôn trọng thì đều nên là dừng lại cậu ạ vâng ok cảm ơn không có cái gì đâu mà, mà còn mày mày cái loại mày nhưng mà đi mày à mày mày thấy cậu mày chơi mà mày lại lại lại lại ý là mày no là mày có ảnh hưởng gì không thì vâng ông đi, hay là một cái động cơ mục đích của mày là mày lo cho cậu mày hay là lo cho mày lo cho em với cậu thì ông đi nhiều rồi ông đi một thế đi mày à mày nhìn thấy một người nghiện mà mày lại là gì mày là một người khỏe mạnh đàng hoàng không nghiện mà mày nhìn thấy một người nghiện mày lại quay lưng bỏ đi mày lo cho bản thân mình như vậy thì sự ích kỷ trong mày nó lớn quá có nghĩa là ông vẫn trần ai đen là không có gì đâu ta chơi như mày có chơi đâu tức là là khó anh ạ à hay là mày mày no là là là, là cho mày không ảnh hưởng gì hay là mày no là không chơi hết phần mày em không chơi mà lại ảnh chơi thì lại không gọi cho anh vấn đề như vậy anh hiểu không địt mày ta này cậu cháu như thế này thế mà cũng, cũng, cũng nói này cũng chỉ vì chơi ông người làm thôi thôi mà mẹ à lúc các ông lúc ờ, sao lúc gọi là là, là, là, là chia chác nhau thì không không bảo là, là cậu này cậu kia bây giờ em ơi quả kèo là như thế này mẹ à mình anh thấy buồn đấy em à biết làm sao bây giờ anh à. một kèo nó khó biết làm sao mày đang đi, à, nói với 600 người nha. nhá thà lích ngay thà không để không để dung thứ thằng thằng lại cháu này được cái loại cháu này là bố mày phải mượn xe ngay no ơi cái gì à, số ông tiến ông dùng là gì ạ số tiến đây tiến à ui đi mẹ à, mất tiền nói bé nó đừng đi. dạ à? mày mới có tiền mua điện thoại dùng cảm ứng rồi em nó phải thế chứ em em xin anh vài phút nha đi mày vay đâu vài phút tôi nói mẹ đi để xin sổ à anh cho anh cho em hỏi quả, quả kèo này thằng bạn em ấy nó đi cùng với một một một, một thằng nữa thì đến quán cầm đồ lấy cái xe ra nhưng mà không dám ra tiền bây giờ nó quy vào cướp anh sao nào không quản thì cứ bao nhiêu bao nhiêu đến quán cầm đồ vâng lấy cái xe ra vâng mà lại quy là cướp vâng công an bây giờ nó bắt quy là cướp xe đấy của ai xe đấy của bố thằng kia đi đánh bạc cắm bố thằng kia đánh bạc cắm chính chủ của ai chính chủ của bố nó thế là nó cướp của ai bây giờ em nói rõ câu chuyện nhé, bị bây giờ nhà thằng bạn em đang ngồi chơi đây thằng kia nó chuyện đến không biết là gì nó đến thì thấy thằng kia đang rằng co cái xe ấy của cái thằng con theo người ta ở trong quán cầm đồ thế thằng trên này cầm dao vào thế là gọi như kiểu là giúp sức à. lấy cái thạch ra xong rồi nó mang xe về cho bố nó tức là nó không được. nếu như ông dùng một cái biện pháp nào ấy nhằm nhé đe dọa về mặt tinh thần hoặc sức khỏe người khác để để lấy đi cái tài sản của người khác thì đấy người ta gọi là cấu thành gọi là cướp nó có yếu tố chủ quan và khách quan nhá rồi. và như này thì là nó có nó có gì nó có một cái thứ nhất là nó có công cụ hay nó khác là vũ khí và Đúng thứ rồi. hai là có tổ chức có sự gọi là phân công nhiệm vụ của từng người ông gọi đến ông gọi là abc này kia thì ăn quả đấy là quả khoản hai tức là xin chúc mừng bạn quay vào ô là từ 7 đến rằm nhá nhưng mà bây giờ em muốn hỏi là thằng bạn em nó gọi đến là nó không phải là thằng kia nó gọi đến mà đến lấy xe mà nó gọi đến đánh nhau nó vụ việc với một cái việc đấy ờ, ví dụ như này anh nói em nghe này mày dạ vâng. không ví dụ như là tao với mày cùng đi xuống đồ sơn cùng tranh một con phò à? mày không nhá sau đó là tao mày cùng cùng kết một con phò à? đấy nhưng mà mày à mày quay anh em mình đánh nhau đúng không ờ, thế mày đánh tao đánh mày xong xong bắt đầu là gì trong quá trình đánh cái mày lại văng ra cái răng bằng vàng mà tao cầm cái răng đi ừ. về thì thành là cướp một cái răng là 11 phần trăm anh không địt mà răng bằng vàng ấy tài sản đấy tức là nếu như mày đánh nhau tao mày đánh nhau xong chỉ dừng lại mức độ đánh nhau ấy, thì nó chỉ là gì là cố gây thương tích hoặc là gì phòng vệ vượt mức cho phép còn nếu đánh nhau xong mà mày lại địt mẹ bế luôn cái ví nhà người ta hay là cái dây chuyền nhà người ta nhá thì là toang thì là thành cướp em ạ thế bây giờ bạn em nó biết được gì rồi nhưng mà nó lấy cái xe xong nhá nó mang xe này cho bố nó nó thằng bạn em không được học ở hưởng một cái gì từ cái xe này hay từ cái việc đấy cái việc hưởng hay là không được hưởng đấy là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo chứ không phải là ý muốn khách quan còn cái việc mà bị vâng. cáo có sử dụng các cái công cụ hỗ trợ vũ khí nhằm chấn áp cái khả năng phòng vệ của người khác để cướp đi cái tài sản của họ thì đấy được gọi là cướp em hiểu không vâng thế là khoản hai là điều 133 bộ luật điểm d rồi cái đấy thì là anh không rõ về luật nhưng mà về cơ bản một cách gọi tượng trưng tượng hình thì nó là như thế em phải chưa ừ, cáo trạng em em đọc qua cáo trạng của nó là giúp sức ừ, tích cực mà thế ý là bây giờ là xử dối gì xử dối đi tăng bố mày xử dối mày hỏi tao ăn lồn là cái điệp mẹ à cái câu chuyện đúng là nghe ừ, thế thì gãy nhỉ gãy nhỉ địt mẹ à mày thế thằng án không chưa biết. thằng án thì bây giờ sắp về gì nữa xuống xử tù cung xuống còn 4 năm thôi xử tù cung còn 4 năm đi vâng. tức là thằng kiên là trong vai trò nào giúp sức tích cực thôi chứ không phải là đầu vụ đúng không đúng rồi thằng đầu vụ 11 năm rưỡi à 11 đầu vụ là 11 năm rưỡi cả vâng. thế thì thằng đấy là còn... thằng đấy là có tình tiết tăng tăng nặng rồi bởi vì là từ 7 đến dằm thì khung khung chuẩn nó rơi tầm khoảng là 10 ở à, đâu ờ 11 năm rưỡi đúng không ờ, 18 còn à, là thằng 18 còn năm thứ là 22, năm rưỡi thế phát đấy là là vợ nó đâu vợ nó thì vợ thì anh nó nói là con xe đấy đâu cái con xe đâu về sau con xe là đi đâu con xe đấy là về sau tòa nó xử là ừ, cho bố nó cả cái thằng quán cầm đồ là tự giải quyết là giả dần tức là dân dân sự đúng không đúng không thế cái xe này là nó có nằm ở trong viện không ừ, cái xe này là bố nó cầm về rồi đi mẹ mà cái xe đấy là gọi là tang vật của một vụ án thì bắt buộc là nó phải tang nằm... vật tang vật nhưng mà thằng bố nó bố nó vẫn định cầm về từ cái cái, cái vụ đấy là từ huyện từ huyện từ xong là chạy ra hết rồi xong là về sau là nó lại đâm đơn vào trong tỉnh bây giờ tao hỏi là xe đâu bây giờ còn giấy không thì mẹ à, mày có được còn gì anh bố bố nó vẫn đang đi thế mày không mượn tạm cái xe đấy con xe nó có dớp đấy mày không mày bảo chú ơi con xe này nó có dớp đấy ít nhiều nó cho con chú đi chạy rồi chú để cháu mượn cho hiểu chưa mượn, cho lại lừa đảo chiếm đoạt tài sản nửa làm sao được không ai tắm hai lần trên một dòng sông không bao giờ một con xe lại trở thành tăng vật của hai vụ án cả em hiểu chưa không biết được đâu anh ạ còn này, thế, bây giờ mày còn đồng nào bây giờ đi mẹ nói nhanh còn đồng nào dạ tài khoản còn đồng nào tiền á ừ còn anh bao nhiêu năm bảy triệu năm bảy triệu cơ à? đi à, thánh thoát quá nhỉ giờ có năm bảy triệu mà ngồi thánh thoát gì ai nói nét luôn đấy nói nhau em nói nét luôn chứ thánh thoát gì anh là mày có năm bảy triệu đúng rồi gớm nhỉ địt mẹ như con này có của ấy nhỉ không của gì mình huyện gọi là nghiện văn minh mày có gieo quả mơ sắc quả mộng không đi mẹ mới giữa cái lúc rồi gieo cái gì Tháng 3 ngày 8 như thế này gần 700 anh em đang cảnh ngồi mút tay thì mẹ cứ à, tôm tộp tộp này ông này bố có 5 7 triệu đi nên đường nghe câu chuyện tôi thấy nó cứ địt mẹ mà sao sao ấy. Ừ, chuẩn. Thế mày mày, mày thử mày, mày mày thử gọi là thí điểm mày thử gọi là, là, là mua anh cái thẻ nít thế nè. Mua cho anh cái thẻ nít á. Địt mẹ mày công anh nói mày giảng dạy mày vã bọn mép bây giờ mày không biết tạo điều kiện cho anh cái gọi là anh anh anh thử một lần anh thử nạp thẻ trăm xem nó còn nổ không. Này bắn bắn vào số điện thoại này à? Ui, mẹ nó phải cả sơ gì chứ điện thoại bây giờ anh có để ý điện thoại làm gì đâu em giờ thiết tha gì nhưng mà đâu. em em bắn thẻ vào số điện thoại này gì ừ, ừ mà gửi tin nhắn đi đi mẹ gửi tin nhắn làm cái gì là sao gửi tin nhắn để anh này quay ra chơi đích là bắn luôn là tài khoản này luôn em ơi bây giờ anh mà anh mà nhận 100 của em ấy mà bắn vào cái sim này thì là cá nhân anh được nhận đúng không vâng anh nỡ lòng nào anh cầm 100 nghìn đấy để mà rồi là 700 anh em còn lại là mút tay nhìn anh em hiểu chưa nương tâm anh nó không cho phép điều ấy mẹ mày vứt anh... cái nương tâm đi anh đừng giọng nương tâm nữa lại vứt nương tâm đi à nương tâm nương tâm nương tâm mình phải lúc có lúc không à nương tâm là nương tâm là nó cũng cũng theo cái kiểu gọi là à, thi thoảng nó có đâu thi thoảng nó lại không nữa đấy như là lúc kiểu như là đưa thằng em đi lấy đồ ngồi nhà đợi không được đâu em ơi sau về đấy anh chỉ nói với em nghe này nha rồi anh nói đi đi mẹ mày 10 năm anh dẫn các em bước chân vào con đường xã hội đến giờ phút này nếu như à. anh vâng. ấy mà có tiền có của đấy thì anh lại là thằng đi bố mày tế máu các em lên cờ em hiểu chưa một nếu ấy giờ, giờ phút này anh đang ngồi đây nói chuyện với em ăn câu chuyện vâng bổ quả kèo lát quả sự ấy thì cũng là chỉ là vì cái tình cái nghĩa mà thôi em hiểu nhỉ chứ còn không vì mẹ à mày cái chữ tình nhé thì giờ anh cũng địt bố mày chăn đấn đệm êm ngồi trong con xe nào ấy sáng ra này phải đi ăn tiết tiết canh chú hiểu nhỉ giao lưu với tầng lớp nó phải thượng lưu một tí thế nhưng mà đầu đau như quạt trần sống địt mẹ à nó nó, nó cũng buồn lắm phải không <laughs> đầu, anh đầu đau như quạt trần à tức là nếu như mà cuộc đời này mà mình lại, lại nói chung là địt mẹ à mình mà có một trăm thật không ý anh nói đầu đâu cho trận em có bây giờ anh anh anh cứ ngồi đây anh đợi mày này nhá mày bắn thử trăm lên nào cho nó thông thông thông luồng đi hôm nay à, số này gọi lại anh à, máy luôn nhá ừ nói phải nét đấy ừ địt mẹ mày anh thức sáng mai anh được alo ông này có 100 không mà ông ông địt mẹ mà ông tay chân vung tay quăng ông điện như hàng thợ vậy ông có bao nhiêu Alo anh Tiến à? Ui giời, thế bây giờ ông có bao nhiêu? Anh Tiến ơi Ông có bao nhiêu nói mày an luôn thì cứ ông Tiến ơi làm gì Đấy, địt mẹ nói có bao nhiêu cái Cứ anh Tiến nơi mà tắt, địt mẹ gậy đập Chán mẹ thời điểm có tiền anh cũng sờ tinh đỏ sờ tinh vàng các màu ấy nhá nhưng mà giờ hết rớt rồi cũng chuyển sang cái dòng nước nọc đóng chai thôi alo gì nữa đây bố em nói lét luôn này bây giờ anh anh em có điện cho anh thì anh một lên cái thẻ bao nhiêu nói luôn trước bây giờ em biết rồi để chuẩn bị tinh thần này cái thì mẹ à, mẹ anh lại nói cho mày nghe một câu này cổ vâng. cho không bằng cách cho nhá cút địt mẹ à mày mày phải bỏ anh ơi anh trên cao anh nhìn xuống dưới thấp tỏa à, bóng à, vâng. trên mấy em nay được nhờ được cậy này cắn rơm cắn cỏ mong anh nạp với em cái thẻ thì may ra bố mày còn nạp chứ còn bây giờ mày này đi mày, à, mày anh thích cái bao nhiêu đi mày báo hiếu với người trên đấy nhá mày về mày hỏi ông nội bà ngoại mày bảo là ông bà giờ thích bao nhiêu thì người ta ỉa mặt mày